Bác bị một cơn sốt rét rừng ác tính rất nguy hiểm Tưởng chừng như không qua khỏi Chết đi sống lại như vậy Tỉnh rồi lại mê Và trong một cái đêm khuya khoắt như vậy Bác cầm tay võ nguyên giáp Lúc đó mới là chỉ huy du kích thôi Chứ chưa phải đại tướng đâu Bác dặn một câu Mà câu ấy cứ tưởng như lời chăn chối cơ Bây giờ thời cơ cần kíp lắm rồi Dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải quyết dành cho được độc lập Cái ý chí của bác như vậy con người bác như vậy